anh chị đang cần tìm một căn nhà tại trung tâm của thành phố Phan Thiết nằm trong khu dân cư đông đúc đường ô tô vào tận nhà thì hôm nay em sẽ dẫn anh chị đi xem một căn nhà nằm ngay tại chợ Phù Thủy trung tâm của thành phố Phan Thiết thì căn nhà này à, nằm trên một cái lô đất rất là đẹp lô góc hai mặt tiền diện tích đất là 130 m vuông trước ngang 5 m sâu 26 m đất vuông vức thì một mặt tiền được phía trước là đường này đường ô tô rộng khoảng 4 m mặt tiền đường bên hông thì rộng khoảng 3 m thì đây là căn nhà em sẽ giới thiệu tới anh chị ha căn nhà này căn nhà này thì có kết cấu là một trệt một lầu ở phía trước đây là căn nhà ở phía trước mặt tiền phía trước ha ở phía sau thì có thêm 4 à, phòng trọ đang cho thuê hiện tại thì căn nhà này à, chủ xây lên để làm kinh doanh cho thuê phía trước thì sẽ cho thuê một trệt một lầu gia đình ở phía sau cũng cho thuê thêm 4 phòng trọ nữa thì thu nhập một tháng của 4 phòng trọ này khoảng 7 triệu còn phía trước thì cho thuê 5 triệu Căn nhà này cho thuê 5 triệu. Thì thu nhập trung bình một tháng chủ thu về khoảng hơn 12 triệu. Đó, nằm trong khu dân cư ờ, Đông Đúc đi ra đường Thủ Khoa Hân thì chỉ khoảng 70 ờ, mét thôi. Đây, nhà cửa xung quanh này. Ở vị trí này thì anh chị đi đâu cũng gần, đi ra Lotte Cúc Mắc, Phan Thiết trong vòng bán kính 1 km, sáng ngay ờ, chợ phù Thủy gần tất cả các cái cấp trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trường mẫu giáo nằm trong khu dân cư ờ, Đông Đúc Yên Tĩnh và đặc biệt thì ở khu vực này nếu anh chị ờ, mua để kinh doanh cho thuê thì đảm bảo hiệu suất phòng thuê lúc nào cũng đảm bảo 100% trăm. mức giá cho thuê phòng ở đây thì ờ, rẻ nhất là khoảng tầm một triệu tư một triệu rưỡi một phòng còn phía trước anh chị cho thuê gia đình ở 5 triệu một tháng hiện tại đang có người thuê những căn phòng ở trong này ha và với mức giá thì chỉ khoảng hơn 3, một, 3 tỷ một xíu Anh chị nào quan tâm thì hãy inbox cho em để em gửi sổ hồng và báo giá chính xác Rồi em sẽ dẫn anh chị đi tham quan thực tế căn nhà Căn nhà này nằm tại hẻm 307 Thủ Khoa huynh Trung tâm của thành phố Phan Thiết Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo